Xin chào anh em, thì hôm nay bên đại lý của bà bịp của tôi giới thiệu với anh em tất cả các mẫu máy đánh bài trong bộ môn bài lá bịp anh em nhé, để anh em chiến thắng tuyệt đối cuộc chơi thì máy vẫn là cái đồ chơi đẳng cấp nhất và lồi đồng cùi đá nhất để anh em đi chơi khẳng định là anh em chiến thắng 100% ví dụ anh em không có tiền muốn chơi cái kính áp tròng nhìn xuyên lá bài hay là bài lỗi bài số công ty nhà tôi đều có hết anh em gọi trực tiếp 0976 40 từ quý 8 được tư vấn miễn phí anh em nhá thì máy đánh bài nhà tôi các dòng máy nhà tôi đều có hết vì nhà tôi nó đại đại lý lớn nên giá cả rất là phải chăng cho anh em từ những mẫu máy đánh bài giá rẻ đến những mẫu máy đánh bài tầm trung và đến những mẫu đánh bài cao cấp nhất để anh em đi chơi cực kỳ chiến thắng trong tuyệt đối tất cả các sòng số lớn nhỏ anh em này máy thì dù là máy giá rẻ hay là những cái máy cao cấp thì độ chính xác báo đều chuẩn như nhau nhưng cái tốc độ nó khác nhau thời lượng pin nó sẽ kém nó sẽ khác nhau em nhé, thì em đi giúp tôi một điều trên màn hình em đây đang là cái con Samsung S8 là giá rất là rẻ đây là cái con z 7 đây là cái con CVK 600 đây là cái máy chủ lực đẳng cấp nhất đó là con CVK 700A đây là con CVK 500 ngụy trang của iPhone X và đây là cái con Samsung VP6 anh em nhá cũng là giá rất là rẻ Đấy, em đi giúp tôi một điều đi kèm với cái máy của nó thì là sẽ có bài và tai nghe em này thì tai nghe nhà tôi tùy từng dòng máy sẽ có loại tai nghe kết nối khác nhau tai nghe bluetooth này nó siêu nhỏ nhưng mà chỉ bé bằng hạt đậu thôi em này để anh em đi chơi anh em nhét vào trong tai là rất là kín nên không sợ nó phát hiện ra sẽ báo kết nối bluetooth vào trong tai đấy thì ngoài ra có các phụ kiện kết nối anh em nhìn một điều khi em đi chơi anh em sẽ để cái máy trước mặt để máy sẽ quét bài anh em đúng không cầm bài trên tay máy vẫn quét nhưng khi anh em không muốn để cái máy trong ra ngoài em cất cái máy trong người thì sẽ có những cái phụ kiện kết nối soi bàn nó vạch đi kèm cho anh em bên tây là tất cả các mẫu đồng hồ các loại mẫu thời trang các loại rất nhiều loại mẫu đồng hồ khác nhau nhà tôi đều có anh em anh đeo như tôi là khi em đi chơi ạ ví dụ này tôi ví dụ hình dung cho anh em mới hiểu em cháo các bạn em chỉ dơ này phát ra là y rằng là máy nó sẽ soi bài và nó sẽ báo cho anh em rất là nhanh hay là cái điện thoại cúi bắp 1280 soi báo vạch nó camera nó quét ở cái lỗ này anh em đặt đấy là máy sẽ báo anh em nhá rất là dễ chơi luôn nó ngụy trang rất là kín hay là những cái ví soi màng mã vạch cái ví này là nó sẽ có những cái camera siêu nhỏ trong này nó sẽ soi cho anh em là ví đúc tiền các ngăn đúc chứng minh thư hoàn toàn bình thường nha rất là nhỏ gọn không cộ không dày hơn là bao nhiêu cả y chang như bình thường luôn đấy hay là cái đồng hồ soi bảng mã vạch này hay là bật lửa soi bảng mã vạch hay là vòng phong thủy soi bảng mã vạch nhà tôi đều cung cấp hết em nha em có nhu cầu gọi trực tiếp 0976 40 8888 để được tư vấn miễn phí nhà tôi chỉ có duy nhất số điện thoại của anh em ra không có số điện thoại thứ hai thì em đi giúp tôi máy là phải đi kèm theo bài nhà tôi bài nhà tôi là mua quán tạp hóa về xử lý qua công nghệ bát vạch nên em hoàn toàn yên tâm về cái độ bình thường của nó không khác thì y chang một trăm phần trăm thì máy bài có tất cả các loại bài kim cương xanh kim cương đỏ rồng vàng rồng đỏ bài táo bài double ca nhà tôi đều có hết anh em vùng miền địa phương nào chơi mẫu bài thì gọi điện thoại trực tiếp xuống thoại tôi nhà tôi sẽ gửi mẫu bài đó cho anh em bây giờ tôi sẽ test thực tế đôi ba ván bài để anh em biết cái chức năng chuẩn chỉ ra làm sao đầu tiên tôi sẽ test cho anh em cái máy đánh bài giá rẻ anh em nhá cái máy này ạ đầy đủ tất cả các chức năng nghe gọi nhắn tin hoàn toàn bình thường anh em này đây tất cả ngôn ngữ bằng tiếng việt hết anh em nhá linh em hoàn toàn yên tâm lắp nắp sim nghe gọi bình thường thì cái, cái máy giá rẻ nó có cái ưu việt của nó một điều đó là cái máy Samsung thì máy Samsung này của nó lại có cái ưu điểm đó là nó lắp chơi là cái quả pin này là có pin sơ cua tặng thêm một quả pin nữa là anh em đi chơi xuyên đêm là anh em không lo hết pin anh em nhá đấy mình chơi hai quả chơi liên tục 10 12 giờ đồng hồ không mà lo hết pin anh em này thì bây giờ tôi sẽ test cho anh em đôi ba ván bài thì anh em nhìn nhá máy này nó chơi hơn 100 trò chơi tất cả các bộ môn bài lá ở Việt Nam từ ba cây liêng sâm phẩm hay tiến đến miền Nam miền Bắc binh sập sám binh Ấn Độ ngầu hầm bài gì cũng thể chơi được em này tất cả nó đã cấy hết vào con chip vào đây rồi thì mỗi một cái máy này nó sẽ có cái mật khẩu mã hóa riêng tôi sẽ bấm mật khẩu cho anh em riêng để anh em vào anh em chơi anh em nhá Đấy, nó rất là bảo mật giờ tôi sẽ đánh cho anh em đôi ba ván bài ví dụ như đánh liêng ở miền bắc em này tôi thử cho anh em đánh bộ môn liêng Đấy, máy báo cực kỳ chuẩn chỉ chất là tùy anh em chọn nhá chọn chất bao nhiêu thì tùy anh em thì hôm nay làm clip tôi sẽ để chế độ loa nhưng khi em đi chơi là anh em để cái chế độ đó là cái chế độ tai nghe siêu nhỏ hoặc là chế độ màn hình rơi nó rất là kín anh em nhá nên tôi là quay video tôi cho anh em cùng kiểm chứng cùng tôi khi cháo xong đặt bài xuống là mày có thể bắt báo con này rồi em này Đấy, anh em đặt xuống này máy báo cho anh em máy báo một máy báo một ngay lập tức anh em bốc một lá đi đây đang để chế độ chơi bốn người số người chơi có thể tùy ý anh em nhé anh em có thể tùy chọn số bao nhiêu người chơi cũng được anh em này đấy bảy nút là to nhất rồi anh em nhá đây tôi đi vào thực tế luôn này bảy nút là tụ này của mình là to nhất đã là máy thì không bao giờ sai con người có thể sai nhưng máy móc thì không bao giờ sai rồi anh em này đây là không nút này anh em nhìn thấy không tôi đi rất gần nhá đây cũng là không nút đây tôi đang đánh liêng miền bắc anh em này anh em nào biết chơi bộ môn liêng thì nhìn là biết ngay em nào đây rất là chuẩn tôi sẽ đi vào cái ván bài thứ hai cho anh em rất là dễ chơi dễ hiệu quả cực kỳ đẳng cấp luôn đấy dù là máy ra rẻ nhưng báo rất là nhanh là tôi vào máy báo luôn này bốn máy báo bốn tôi chỉ bỏ bốn lá khi em cầm cái em rút bốn lá như này này một hai ba bốn anh em thấy không là rất là đơn giản anh em này số người chơi có thể tăng giảm tùy ý anh em nhé ở cái phần âm lượng này tăng giảm tùy ý anh em này đấy tám nút vẫn là to nhất anh em nhé đấy để tôi cho anh em nhìn này tám nút này đấy, to nhất này em thấy không đấy đây tôi cho anh em đi vào thực tế nhất để em nhìn này đấy xem không ai có qua được tám không không thể sai được đây nó là 6 anh em này đẳng cấp luôn đấy thì bên số người chơi để tăng giảm tùy nhá nếu đang chơi có một người hết tiền tôi có thể giảm thành ba ba tụ theo ý muốn của anh em đây tôi có thể bấm ba ba ba quậy tức là ba người chơi anh em bấm nút tăng giảm anh em có thể thì chơi thở cầm trên tay máy vẫn báo bình thường em này hai đấy, cầm trên tay này vẫn báo nhá hai bỏ hai lá đi chia ba người bài tôi vẫn là to nhất đấy đã là máy móc mà sai chín cấm anh em này rồi chín đây em thấy chưa không thể sai được à, nhìn thực tế từng bài một em trải nghiệm với tôi đây bài này thì một lút rồi thì không thể sai được máy móc con người thì không thể sai được em này đấy thì bây tôi sẽ thử cho anh em cái máy đánh bài hoặc là máy đánh bài đẳng cấp hơn đấy đó là vụ đánh uh, CVK 700A đấy, anh em quan tâm sản phẩm anh em alo trực tiếp cho tôi nhé 0976 40 48 sẽ trải nghiệm cho anh em cái máy đánh bài đẳng cấp hơn nữa đó là con CVK 700A là cái máy chủ lực nhất pin thì cực kỳ trâu bò màn hình nhìn nhận đánh khỏe Bây giờ tôi sẽ cho em à, anh em dụ đánh liêng đi tôi sẽ thử từng à, môn một anh em nhé liêng về số người chơi tôi vẫn để là bốn đi tôi sẽ cho anh em sang cái chế độ gọi là chế độ cũng là chế độ loa ngoài của anh em đi chơi thì để chế độ à, gì là tùy anh em nhé tai nghe hay là để chế độ hồ tây rồi máy xổn ờ, hết bài bài thì một cái bài này chơi hàng tháng hai tháng vẫn bình thường nhá kể bài cũ chơi vẫn hoàn toàn bình thường em lấy xong cứ đặt xuống này là máy báo này hai máy báo hai em chỉ bốc hai lá là anh em có bài to nhất đây hai anh em thấy bốc hai lá này đây chia bốn bộ bài anh em vẫn là bài to nhất rất là dễ chơi anh em này cực kỳ chuẩn chỉnh luôn sáu bảy tám liêng luôn này anh em này đây sáu bảy tám đây em nhìn rất là gần nhá gặp luôn ông chín này anh em nhìn này đấy, rất đẳng cấp luôn đây ông này năm nút dễ chơi dễ ăn tiền khẳng định với anh em luôn đã là máy thì không mà sai rồi đây anh nhìn nào, đấy đời nhà này hai nút rồi đây rõ như ban ngày rồi anh em này tiếp cho anh em một vài ván nữa này cái máy này xô sạch cao thấp để báo cả anh em đi đặt đơn máy vẫn báo bình thường để cao như này máy vẫn báo bình thường anh em này máy báo bốn anh em nhá đấy nó bắt rất là cao anh em này đây như này kể anh em để lên cao như này máy vẫn báo cho anh em một anh em thấy không cao bằng hai lớp bài máy vẫn báo một anh em thấy không rất là cao nhá không phải là đấy, cao hàng mấy chục phân hàng chục phân máy vẫn báo bình thường máy báo một bốc một lá đây đang đánh bốn rồi đấy, cao 10 phân vẫn báo bình thường anh em sáu sáu bảy chín nút này đấy trăm nghe không bằng một thấy này trăm thấy thì không bằng một nghìn anh em thấy không chín nút anh em nhá chuẩn đét đèn luôn đây 6 điểm này đây 4 điểm này đây 7 điểm này rất là chi tiết này Đấy, tiếp tục này đẻ cao để chứng tỏ địa hình gồ ghề đồi núi để báo ấy tại vì sao cái máy CVK 700A này không? nó có 6 cam đang ở ngoài em nhá để xô sạch cao thấp để đặt đây báo này Đấy, đặt dọc vẫn báo bình thường em nhá 7 thì bỏ 7 lá đi 1 2 3 4 5 6 7 là chia là bài em to nhất rồi rất là dễ chơi em 8 nút là to nhất rồi không ai qua là 8 nút anh em này Đấy, bài rất là to Đấy, đây bài này là 5 nút bài này 3 nút bài này là cũng là 3 nút anh em nhìn rất là gần nút tôi nhá thì em đi thế này máy á, thì khẳng định với anh em pin rất là khỏe chơi rất là bền Đấy, nhà tôi bán hàng bảo hành một năm cho anh em rồi tôi sẽ chuyển sang cho anh em sang cái chế độ ví dụ đánh ba cây thì nó có rất nhiều chế độ báo khác nhau nha ví dụ báo một tụ lớn nhất hai tụ lớn nhất báo cả làng hay là bốc xả lá bài anh em to nhất anh em nhá Đấy, để em biết rằng chơi nó rất là dễ chơi thôi rồi tôi sẽ chuyển sang cho anh em đánh sang chế độ ba cây tôi sẽ lọc bài cho anh em bài cũ vẫn đánh bình thường một cỡ bài anh em đánh dụ đánh ờ, công nhân anh em đi ngồi với nhau kể cả đi, chơi đi chơi lại một cỡ bài nó không có vấn đề gì anh em nhá không đi chơi xanh chín người ta có tay nghề người ta đánh bằng tay bịp tay không tôi không nói nhưng anh em đi đã đi đánh mà không có tay nghề không có bòn ngón thì mà anh em đánh xanh chín thì khẳng định là anh em thua rồi đấy cháu không đặt xuống này máy báo 7 anh em nhá bốc 7 lá là bài to nhất đây cháu cứ đặt vào báo rất là nhanh luôn máy báo 5 5 bỏ 1 2 3 4 5 lật lên 7 7 là cái đối anh em này em nhìn thực tế không, không bao sai được Đấy, máy móc không bao sai anh em nhé 7 nút là to nhất anh em này đây anh em thấy không đây nhìn thực tế bài làng luôn 7 nút là to nhất bài làng đây là 4 điểm này anh em nhìn này rất là thực tế này đây là 6 điểm này em thực tế luôn để anh em biết rằng là đồ đạc có chuẩn chỉ không đây thì ba điểm rồi không thể nói rồi đấy tiếp tục đây cho anh em một vài ván nữa này đã chơi đã được tiền nhá chơi bằng máy thì anh em khẳng định anh em luôn rồi đặt xuống đây máy bao bốn anh em này bốn thì bỏ bốn lá một hai ba bốn bốn lá cái tiếng 6 này 6 tiếng một anh em này em thấy không 6 tiếng một đây chín chín đã cấm luôn rất là chuẩn anh em nhá đây chín thì chỉ có chín chín đen thôi anh em này chín đen này đọc cả chất nhá con nhà này là 8 này em này con nhà này là 4 này em thấy không qua một vài ván bài thì em biết cái độ chuẩn chỉ của cái máy này để xô sạch cao thấp đều báo hết máy báo rất là nhanh luôn để em đi chơi khẳng định là chơi đã được tiền đang chơi anh em có thể đây em có bốc này ba em thấy không bốc bốc đang đặt bài bốc vẫn báo năm em thấy không một anh em thấy không rất là rất là đẳng cấp anh em để đặt đây bốc vẫn báo luôn một bốc một này đấy đặt đô bốc đấy báo vẫn là rất là chuẩn anh em này em thấy không chín nút này anh em nhá máy đẳng cấp mới làm được những việc như thế khẳng định với anh em luôn 5 nút này hai nút này ba nút này đặt đây bốc đồ báo đấy vẫn báo rất là chuẩn chỉ pin thì chơi rất là trâu anh em này nhà tôi đại lý lớn này giá cả thì đẳng cấp giảm tệ cho anh em này bốc này một anh em thấy không đẳng cấp không một anh em thấy không đấy chưa máy báo rất đẳng cấp đấy rất là chuẩn chỉ luôn để xô sạch đều báo hết đây, à, đặt đặt bên nào báo đây một anh em thấy không một chỉ bốc một lá là anh em đi chia và anh em thể to nhất rồi số người chơi tăng giảm tùy ý anh em nhé anh em nhé tám nút là to nhất đó đẳng cấp luôn đây hai nút một nút ba nút anh em thể tăng giảm người chơi tùy ý anh em nhé lúc đây số người chơi có thể tăng giảm vào sườn đây này năm người chơi này sáu người chơi này năm người chơi này bốn người chơi này ba người chơi này anh em thấy không Đấy, rất là dễ chơi em nhá không có gì khó khăn thì em quan tâm sản phẩm alo tôi 0976 40 8888 để tư vấn miễn phí về cái sản phẩm này đồ đạc rất là dễ chơi đẳng cấp không chơi anh em thoát ra này đấy đây nó có kết nối 6 camera hồng ngoại đây này y chang như máy bình thường luôn anh em này nghe gọi luôn sóng nhắn tin zalo facebook bình thường anh em nhá đây này thoát là bình thường này để anh em biết rằng máy nó đẳng cấp nó như thế nào rồi anh em này đây này tất cả các trò chơi các thứ là đầy đủ hết đây y chang điện thoại bình thường em này rất là đẹp anh em nhá đấy con cvk 700a đồ là đồ đẳng cấp thì anh em mua hàng nhà tôi sẽ được tặng hai cây bài pin đi kèm tai nghe mà đây là những cái bị pin cvk anh em này pin cvk 700 hay là những cái tai nghe máy nhà tôi rất là nhiều anh em nhà tôi đại lý đấy anh em đấy mà trong khung làm video ở đây tôi chỉ để quay cho anh em khoảng tầm 20 đến 25 con đây thôi nhưng anh em đến tôi thử hàng này mẫu mã nhiều anh em đến những đại lý lớn đó thì có nhiều loại máy thì anh em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 em lên trực tiếp bến xe mỹ đình hà nội hoặc bến xe miền đông sài gòn anh em ở xa tôi gửi xe khách CK anh em xem hàng kiểm tra hàng đúng hàng thanh toán em nha con cvk 700 a là một trong những máy đẳng cấp nhất của cái năm nay đi chơi anh em chiến thắng tuyệt đối cuộc chơi còn đây nó là cái máy đánh bài giá rẻ máy đánh bài giá rẻ để anh em đi chơi là luôn luôn hỗ trợ anh em chiến thắng cuộc chơi thì máy này giá rất là rẻ mà cũng báo rất là chuẩn anh em nha mua đồ gì thì alo tôi để tư vấn miễn phí này 0976 này 408888 gọi điện trực tiếp nhân viên tư vấn bán hàng bảo hành một năm nên nhân viên đón vào tư vấn miễn phí tận tình giúp đỡ anh em để anh em có đồ chơi chuẩn nhất đẳng cấp nhất anh em nhé cảm ơn anh em đã theo dõi clip của tôi Chào anh em, thì hôm nay tôi giới thiệu với anh em cái bát tàng hình không tang không chân sạc cái thế hệ mới nhất anh em nhé Đi chơi cái hàng bát hình thì anh em biết rồi Chơi là được tiền anh em này thì các loại mẫu bát nhà tôi đều cung cấp hết rồi tôi đi thực tế như này như này em không ăn được tiền nữa thì tôi khẳng định với em không có gì em ăn được tiền nữa cả anh em ạ đây mắt em nhìn này mắt thấy tai nghe rất là thực tế này em thấy không chuẩn đẹp luôn em nhé, không thể sai được đây sóc anh em vào ra tiếng này anh em kiểm chứng lúc tôi ba trắng anh em thấy không led không đẳng cấp luôn mắt nhìn tai nghe sáng như đêm trăng rằm luôn sấp đôi Đấy tiếp tục vào ba đen nhìn là biết này ba đen này đấy đánh là ăn được tiền đánh là ăn được tiền phải sóc trên tay luôn à, vẫn đứng ba đen anh em này chuẩn đen anh em nhé khẳng định luôn đánh cái đồ này là đồ lôi đồng cối đá rồi em thấy không ba trắng này à. đi chơi là ăn được tiền tiếp này ba trắng em thấy không đây màu hoa đen này thì cái thế hệ bát nhà tôi ạ là cái hàng mới nhất anh em này đầu tiên cái loại bát ngày xưa anh em đánh lúc đánh cho cái loại bát thành bát cạnh hay là bát đít thì cái trọng lượng thay đổi hoặc là soi đít nó đen xì những cái bát công nghệ cao bây giờ anh em này đầu tiên đó là soi thì nó sẽ trong suốt thứ hai là thử phấn rôm hay thử kho lửa họ đều rất ok ngâm nước kho lửa ok thứ ba là cái mẫu bát phôi bát bây giờ rất là đẹp anh em bát rất là đẳng cấp luôn cái điều quan trọng nhất là anh em đi sạc này anh em sạc giúp tôi cái bệ từ đấy sạc đỏ là sạc xanh là đài thì ngày xưa anh em phải sạc chân kim nó rất là nhìn nhằng rất là lộ liễu đấy cái ưu điểm của nó đầu tiên là anh em phải dùng hàng sạc thứ hai là phần rôm đều rất ok thử nước thử nửa họ ok đấy, thứ ba là cái thời lượng pin là điều quan trọng nhất cái hào dòng bát hình rất nhiều anh em thắc mắc hỏi tôi là cái thời lượng pin đó là cái điều quan trọng nhất thì pin ạ cái dòng bát của tôi là mở được 300 lần liên tục trong một trận bạc anh em thì nó kéo dài từ 3 đến 6 tiếng có những cái bát Châu thì tôi thở riêng được 6 tiếng còn những bát bình thường nhất được 3 tiếng em quan tâm em cứ alo tôi 0976 40 tư vấn miễn phí 24 trên 24 cho anh em nhà tôi bán tất cả đồ của bạc bịp anh em nhé thì các loại mẫu bát trên thị trường Việt Nam nhà tôi đều cung cấp hết từ những cái bát fit loại bát phích này fit này fit nhựa này hay là bát long phương bát trắng tinh này bát trắng tinh nhà khách sạn này hay bát hải dương à, các loại bát này nhà tôi đều có hết này long phương hải dương bát sứ hoa tôi đều cung cấp hết anh em nhé những cái mẫu bát này những mẫu bát đít ngày xưa đều có hết này đấy, thì anh em mua cái loại bát gì nhà tôi đều cung cấp hết thì bát ạ nó chia làm hai loại cơ bản đầu tiên là bát trắng đen trắng thứ hai là bát màu thế thì trong loại bát thì để có loại bát ví dụ như là đầu đây là bát tự động anh em nhé đây đó là một cái bát tự động đấy, thì đặt phát là soi thì là hiện thì nhìn thấy đây là bát tự động nghe này còn cái loại bát thứ hai đó là bát khiển bát khiển là khi anh em đặt xuống đây ví dụ tôi ví dụ cho anh em đây là cái bát khiển thì khi anh em đặt xuống này thì ở chưa nó hiện ra thì em bấm một phát là mở phát nó sẽ ra ngay anh em thấy không tức là mình phải bấm thì là mở mở mắt phát nó sẽ ra ngay anh em nhé còn khi anh em chưa bấm thì là nó chưa ra đấy là cái dòng bát khiển để mình chơi mình cơ động thì cái bát khiển này nó khác cái bát tự động ở chỗ nào bát khiển này mình bấm thì sẽ mở mắt ra thì thời lượng giữ pin nó sẽ tốt hơn hay cái loại bát thứ ba đó là cái loại bát đó là kết nối trực tiếp cái điện thoại anh em đang cái điện thoại Samsung anh em đang dùng đó là cái bát kết nối wifi anh em nhé cũng rất là cơ động đấy cái giá bát cái nối wifi thì từng cái mẫu bát nó chênh lệch nhau không đáng kể anh em này thì về nói bát thì đi kèm theo màn hình đấy cái loại bát wifi đánh trực tiếp trên điện thoại của em một loại bát mà dùng theo màn hình xoay thì là phải đi theo màn hình màn hình thì phải màn hình nhà tôi em nhá thì màn nhà tôi có tất có loại màn từ điện thoại đen trắng 110 y em này từ điện thoại 110 y đến những cái dòng điện thoại ví dụ như là 6300 em thấy không 6300 đấy đây điện thoại đen trắng 1280 này đây, đây sóc xong rồi được chưa led luôn chuẩn đét này đẹp luôn đến cái màn khuếch màn rơi em cái màn khuếch màn rơi thấy không ba trắng nhìn nét chưa anh em thì cái màn khuếch màn rơi này cái ưu điểm của nó là đánh đường trường đường núi anh em đánh ít nhất phải được 50 mét đánh xuyên rừng luôn đấy để em đi chơi rất cơ động vào cái hàng dùng hàng sạc chơi liên tục hai ngày mới pin đấy còn cái màn bình thường cái loại màn nhỏ này em chơi sòng sới nhỏ hay chơi ao làng công ty anh em dùng cái loại màn này thì anh em ngụy trang làm sao thì đến sòng sới người ta ví dụ đây cái điện thoại anh em đang dùng anh em cứ đặt như này anh em bấm này anh em thấy không rất là kín em nha không còn người kỹ thuật anh em vẫn có thể đánh bình thường được thì cái loại màn này thì dùng là dùng cái loại pin ờ, bình thường như điện thoại bình thường nha như điện thoại bình thường luôn đấy cái hàng này đồ đẳng cấp nhất để em đi chơi là ăn được tiền rồi không phải lo lắng điều gì hết thì bán hàng nhà tôi là có phiếu bảo hành cho anh em bảo hành trong trường hợp gì đầu tiên là sạc nó có vấn đề hay là màn soi có vấn đề hay là phím rung có vấn đề nhà tôi đều bảo hành cho anh em trong vòng một năm anh em nhé còn về cái bát nếu mà lỗi tôi sẽ đổi mới cho anh em nhưng ngược lại anh em đập vỡ bát thì anh em phải thông cảm là đầu tư cái bát mới ví dụ mình đánh cái canh bạc độ hai ba mươi triệu ăn được vài chục triệu rồi thì mua cái bát mới không thành vấn đề anh em nhá cái công nghệ của năm này công nghệ cao rồi bây tôi sóc cho anh em thêm vài ba tiếng nữa này để biết rằng là bát nó đánh đẳng cấp như nào em này đấy ba trắng anh em nhìn thấy chưa nét chưa không thể sai đây em nhá đây tôi dư thực tế anh em nhìn này đấy ba trắng này đẳng cấp luôn này tứ trắng này không phải gì nhỉ như thế này không ăn được tiền nữa thì bát vẫn là cái đồ đẳng cấp nhất vẫn tứ trắng em này thì cái thời điểm năm ngoái những cái ngày xưa em này cái ống cảm ứng cảm như phải đo rất là nhìn nhằng em nhá ba đen này ba trắng này em thấy không ba đen chưa ngày xưa em đánh cái đống cảm ứng cởi luồn lại đo nhịp đo nhiếc như khi cái sòng sới em thiết kế ra em luồn được bát vào là em đi chơi thắng tuyệt đối luôn đấy mà cái bát năm này bát không tang không tang là đập năm bảy miếng không có tang tích gì cả nhưng nếu đập vụn thì sẽ tìm ra nhưng em phải hiểu rằng là đập năm bảy miếng là ok đấy nên em hoàn toàn tâm bán hàng có tem cho anh em rất là cụ thể em nhé để có cái đồ chơi mới nhất chuẩn nhất đánh ăn được tiền đó đây tôi ví dụ cho anh em tôi đặt thực tế anh em nhìn này như thế này không ăn được tiền thì có cái gì ăn được tiền nữa anh em đây chuẩn chưa xoay này đây, mở mắt này đẳng cấp luôn hay bát tự động thế thôi đây, ví dụ đây là cái bát khiển à, đây, đây tôi cầm cái khiển này đây, tôi đặt xuống này anh em này bấm phát là mở ra ngay anh em nhá thấy chưa ở đây này đây đặt xuống này tôi bấm này mở phát là ra ngay đấy cứ bấm phát là mở mắt là ra anh em nhé đây tí phát nữa này bấm này mở mắt là ra em nhé đấy rất là cơ động luôn mẫu bát thì nhà tôi có nhà tôi đại lý lớn như này cái sạc là sạc bệ từ này đặt xuống là đỏ này anh em nhìn không là đỏ đây dụ cái bát này đặt thử này đấy, đi chơi thế này không ăn được tiền nữa thì có gì ăn được tiền đâu anh em đây đặt xuống này chuẩn đét anh em nhá hàng hàng cơ động nhất xanh chín nhất mà anh em đi chơi khẳng định là đi chơi đến sòng đến sới đã bất chấp mọi gió mùa luôn để có cái đồ chơi chuẩn nhất em galo tôi 09764048 các loại mẫu bát trên thị trường tôi đều có nha anh em đặt những cái vùng miền rồi những cái mẫu bát la thì em cứ alo tôi gửi bát xuống gửi phô chúng tôi sẽ làm cho anh em trong ngày luôn để anh em có mẫu bát chơi em nhá hay loại màn hình màn soi làm cho tôi đều có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 công việc thật thì cảm ơn anh em đã theo dõi clip của tôi còn là xa nhá thì tôi sẽ gửi xe khách xe ca cho anh em xem hàng thử hàng kiểm tra hàng đúng hàng thanh toán anh em galo tôi số này tư vấn 24 trên 24 thì cảm ơn anh em